Phong vâng, Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các khán độc giả, các cô chú anh chị và các bạn vẫn thường xuyên theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và dựa trên hàng ngàn những cái yếu tố mong mỏi của các cô chú anh chị về cái việc làm sao để yếu tố tâm linh thờ tự luôn được chuẩn chỉnh một cách tốt nhất và cũng là cái yếu tố nâng cấp thêm yếu tố vật phẩm và pháp khí của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và ngày hôm nay Đức Trung sẽ giới thiệu và hướng dẫn đến các cô chú anh chị và các bạn và các khán độc giả một cái bộ pháp khí mới nhất mà Phong Thủy Tâm Nguyên đưa ra trong thời gian này, đó chính là bộ bốc bát hương đây chính là cái bộ cốt để bốc bát hương chuẩn nhất từ trước đến nay Các cô chú anh chị uh, chúng ta đáng để sử dụng để nâng cao cái yếu tố về tâm linh Việt cho ngôi nhà của mình và ngày hôm nay Đức Trung sẽ xin phép uh, đập hộp mở hộp và hướng dẫn đến các cô chú anh chị trong cái bộ cốt bát hương chuẩn này thì sẽ bao gồm các cái thành phần gì nhé chúng ta xin phép đi vào video như chúng ta nhận thấy rằng là trên tay Đức Trung ở đây là uh, một bộ bốc bát hương chuẩn bao gồm các thành phần rất quan trọng ở trong chiếc hộp này và chúng ta sẽ mở ra để xem bên trong có gì nha trước tiên thì uh, lượn qua một vòng về cái phần bao bì thì chúng ta sẽ thấy phía bên mặt uh, chính này chúng ta sẽ có uh, logo của Tam Nguyên cũng như là hình ảnh bộ bốc bát hương được uh, viết bằng chữ thư pháp rất nổi bật ở đây với cái tông màu đó là màu nâu thổ nó tượng trưng cho yếu tố về lấy thổ để dưỡng khí thổ của đất mẹ nó tạo cho cái yếu tố về đầm ấm tạo cho yếu tố về ấm hơi của của yếu tố về tâm linh thờ tự và phía mặt đằng sau bộ bát hương cũng sẽ thể hiện những cái thành phần chính ở trong bộ bát hương này trong cái bộ cốt bát hương mà phong thủy tam nguyên đóng gói nó sẽ bao gồm bốn cái thành phần chính thứ nhất là bao gồm một hộp gạo bàn thần tài cái thứ hai là một hộp cốt thất bảo cao cấp thứ ba là có hai gói bột ngũ vị hương và thứ tư là có một nụ trầm để chúng ta tiến hành xông khí về từng thành phần cũng như hướng dẫn sử dụng chúng ta sẽ đi sâu vào phía bên trong chiếc hộp này ngay bây giờ đức chúng sẽ xin phép mở chiếc hộp ra để các cô chú chị chúng ta cùng nắm được bên trong có gì nha phía bên trong chiếc hộp bộ bốc bát hương chúng ta sẽ có các thành phần như sau đức chúng sẽ lấy ra lần lượt này thứ nhất chúng ta sẽ có một hộp gạo bàn thần tài đây chính là một chiếc hộp gạo bàn thần tài cách đóng gói chúng ta sẽ có ba chiếc hộp xếp ngay ngắn bên trong phía như thế này chúng ta sẽ có một hộp gạo bàn thần tài đây là hộp gạo bàn thần tài quen thuộc mà các cô chú anh chị chúng ta vẫn vẫn vẫn nhận được và vẫn sử dụng cho việc chiêu tài nạp phúc cho bát hương chúng ta hàng ngày đúng không ạ tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một hộp cốt tất bảo cao cấp với hộp cốt tất bảo này chúng các cô chú anh chị chúng ta sẽ thấy rằng là đã có sự khác biệt với cái hộp cốt tất bảo cũ mà phong thủy tài nguyên uh, vẫn thường xuyên đóng gói và liệu rằng cái bộ cốt tất bảo cũ thì phong thủy tài nguyên có khai trừ không ạ không với hộp cốt tất bảo nhỏ nhắn xinh xắn cũ thì phong thủy tài nguyên sẽ sử dụng nó để đóng gói cho cái bộ cốt để chúng ta sẽ sử dụng nạp cho thần tượng hoặc là nạp cho linh vật với cái mức chi phí nó sẽ phải chăng hơn và trong thời gian tới thì phong thủy tài nguyên cũng sẽ hướng dẫn thêm cái bộ cốt để thường xuyên nạp cho linh tượng, làm cho tượng vật cũng như làm cho linh vật. Và ở đây trước mặt các cô chú anh chị, trong bộ cốt để bốc bát hương này chính là hộp cốt thất bảo cao cấp nhất. Với hộp cốt thất bảo này thì các thành phần được tinh chọn, được tuyển chọn cũng như là cái hàm lượng bên trong nó được số lượng nhiều hơn rồi. À, và được đóng gói trong chiếc hộp uh, với cái hình dạng tương tự giống như là cái ờ, hộp uh, gạo bàn thần tài. Và phía bên trong tiếp nữa đó chính là chiếc uh, hộp uh, vuông lớn hơn đựng uh, bột ngũ vị hương. Như vậy, tổng trong bên trong chúng ta sẽ có ba cái uh, hộp chính như vậy và sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn đó là tờ giấy hướng dẫn quy trình bóc bát hương được biên soạn và đánh máy rất là chi tiết đầy đủ để chúng ta có thể nghiên cứu và thực hiện theo quy trình bóc bát hương này và nếu như để cần mà chi tiết hơn thì các cô chú chị cũng có thể tham khảo thêm video hướng dẫn bóc bát hương do Đức Trung hướng dẫn hoặc là do thầy Tam Nguyên hướng dẫn ở trên kênh YouTube thì đều có chi tiết và bây giờ Đức Trung sẽ xin phép đi tiếp vào chi tiết phía bên trong bộ cốc bát hương sẽ bao gồm các thành phần ờ, cụ thể như nào nha thứ nhất rằng gạo vằn thần tài như chúng ta vẫn biết rằng là À, chúng ta đã nhất là các cô chú anh chị thường xuyên sử dụng gạo Valentine rồi thì chúng ta biết gạo Valentine là một trong những vật phẩm cực may mắn đúng không ạ? Hay còn hay chúng ta còn gọi là cực phẩm may mắn á. Nó được uh, cấu tạo lên bởi cái sự hài hòa giữa âm dương ngũ hành. À, bởi vì rằng là trong cái thành phần của gạo Valentine được uh, thiết kế cũng như được chế tác cũng như được tinh luyện để đầy đủ hội tụ bởi yếu tố về ngũ hành kim mộc thủy ở tổ một cách hài hòa đúng không ạ? Và chúng ta sử dụng gạo thần tài để chiêu tài và nạp khí cho bát hương. Ngoài việc chúng ta sử dụng để bốc bát hương thì chúng ta còn sử dụng gạo thần tài cho cái việc chúng ta chiêu tài nạp phúc thường xuyên cho bát hương của gia đình mình. Kể cả bát hương thần linh, gia tiên hay là bà cố mãnh hay bát hương thần tài hay bát hương thờ Phật, chúng ta đều sử dụng trước gạo bàn tài chúng ta tiến hành là để nạp phúc hoặc là để chiêu tài bằng cách là sau khi chúng ta thắp nhang xong đúng không ạ chúng ta khấn nguyện những điều chúng ta mong cầu chúng ta sẽ sử dụng gạo và tài một chút chúng ta sẽ thả rắc lên trên mặt của bát nhang đúng không ạ đó cách là phong thủy tâm viên vẫn hướng dẫn các cô chú chị cách mà chúng ta chiêu tài nạp phúc và tất nhiên rồi trong hộp gạo và tài thì luôn luôn có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng à, để mà thuyết minh kỹ hơn về cái ý nghĩa của gạo vần thần tài cũng như phía đằng sau đây cũng sẽ luôn có là văn khấn thần tài hàng ngày với cái tờ hướng dẫn gạo vần thần tài cũng được đánh máy mới cũng được trình bày mới rất là đẹp để chúng ta có thể sử dụng thì với cái văn khấn thần tài hàng ngày này thì các cô chú chị cũng có thể đặt ngay tại ban thần tài nhà mình để chúng ta sử dụng cho việc khấn nguyện hàng ngày luôn đúng không ạ gạo vần thần tài như trong đây trình bày đúng không ạ chúng ta nó là cái ờ, vật phẩm mà cực kỳ may mắn được chế tạo bởi cái việc nó cân bằng yếu tố về ngũ hành uh, trong từng hạt gạo đúng không ạ Ờ, được chế tác từ loại à, cát vàng và đá thuần khiết nhất đúng không ạ? Mỗi công đoạn đều vận dụng được những cái nguyên lý về ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc, sức linh nghiệm rất là đặc biệt đúng không ạ? Ờ, và là một trong những cái thần lực mà nhà nhà nên có trong gia đình. Tại sao lại là cân bằng yếu tố âm dương ngũ hành? Bởi vì kim là sử dụng kim dầu và kim phấn thượng đẳng. Thủy là sử dụng tinh chất của các loại hương ngàn hoa Mộc là sử dụng bột hương từ chất liệu cây đàn hương, do đó là nó mang một cái mùi hương rất đặc biệt. Tiếp theo là hỏa, tức là sử dụng dưới tinh luyện dưới nhiệt độ cao, hàng ngàn độ C đúng không ạ? Và thổ là sử dụng loại đá thạch anh vụn tự nhiên để mang cái năng lượng của vũ trụ đất trời đúng không ạ? Và với chúng ta sử dụng gạo vần tài cho rất nhiều công dụng khác nhau luôn. Và công dụng đặc biệt nhất mà chúng ta vẫn sử dụng quen thuộc như từ trước đến nay vài năm nay các cô chú chị vẫn dùng thường xuyên đó chúng ta dùng để chiêu tài nạp phúc đúng không ạ ngoài ra thì chúng ta cũng đừng quên một trong những công dụng khác nữa của gạo bàn tài chúng ta có thể sử dụng đến ví dụ như để hộ thân tức là chúng ta cũng có thể mang theo một ít ở trong người chúng ta à, hoặc là chúng ta cũng có thể dùng trong cái việc chúng ta cưới gả à, chúng ta cô dâu về nhà chồng ạ, thì mang theo gạo bàn tài để trải dọc đường đó là một trong những cách để chúng ta tăng thêm yếu tố hòa hợp à, cho gia đình đó là thành phần đầu tiên đó chính là gạo bàn tài các cô chú anh chị vẫn quen thuộc rồi đúng không ạ Chúng ta sẽ đến với thành phần tiếp theo, đó chính là hộp cốt tất bảo. Với hộp cốt tất bảo, với cách đóng gói mới, nó sẽ trở nên trang nghiêm hơn, trang trọng hơn và đẹp hơn rất nhiều. Và được đóng gói gọn gàng trong hộp bốc bát hương này thì càng tăng thêm cái yếu tố đó là uh, hài hòa giữa uh, các cái uh, vật phẩm mà Phong Thủy Tây Nguyên đã rất trau chuốt trong cái việc thiết kế lên bao bì. Và trong hộp uh, Cốt thất bảo chắc chắn là không thể thiếu cái thành phần quan trọng nhất đó chính là gói cốt thất bảo đúng không ạ? Gói cốt thất bảo như ờ, Đức Trung ờ, đã chia sẻ đến với rất nhiều những video trước đó đó là hội tụ của bảy món bảo vật trong dân gian đúng không ạ thất bảo là bảy món bảo vật trong dân gian để quy tụ cái linh khí của đất trời đúng không ạ bao gồm là vàng bạc ngọc trai ngọc phỉ thúy san hô đỏ mã não và hổ phách và đặc biệt vẫn có thêm cả phần thần tài để chiêu tài và dẫn khí chúng ta biết rằng là bảy cái món bảo vật trong dân gian đó là vàng bạc ngọc trai ngọc ủy thúy sao nô đỏ mã não hổ phách thì cũng đều mang yếu tố về âm dương ngũ hành hội tụ vì chúng ta biết rằng là phong thủy đã nhắc đến phong thủy chúng ta phải nhắc đến yếu tố về hội tụ linh khí và là về cân bằng được âm dương ngũ hành thì trong cái tờ phiếu hướng dẫn của cốt tất bảo cũng được trình bày rất rõ luôn về cái việc ờ, các thành phần trong đây về yếu tố âm dương ngũ hành của nó như thế nào đặc tính nó ra làm sao và mang lại cái công hiệu gì ví dụ vàng chẳng hạn đúng không ạ vàng chúng ta biết ngũ hành thuộc kim là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời đúng không ạ không biến sắc không nhiễm tạp và là bảo vật để dẫn khí, nạp tài và tượng trưng cho bình an và tài phú. Đó là ý nghĩa của vàng, bạc, hổ phách, ngọc phỉ thúy, san hô đỏ hay là mã não hay là ngọc trai thì cũng đều có những ý nghĩa công dụng riêng mà các cô chú chị hoàn toàn có thể tìm hiểu trong cái tờ phiếu này. Mặt đằng sau của nó chính là cái việc ý nghĩa của cái việc đó là chúng ta sử dụng cốt tất bảo để nạp cốt thì cũng được trình bày ở phía mặt đằng sau. Chúng ta sử dụng cái việc nạp cốt này, bộ cốt tất bảo trong những mục đích khác nhau và quan trọng nhất đó chúng ta sử dụng để bốc lại bát hương đúng không ạ? Vậy cho nên với cái bộ cốt bát hương thì không thể thiếu thành phần quan trọng đó chính là cốt tất bảo. Ngoài ra trong cốt tất bảo này cũng sẽ có cái thành phần đó là tờ di hiệu. Với tờ di hiệu để để chúng ta viết hiệu lệnh cho mỗi bát hương đúng không ạ? Với bát hương thần linh chúng ta cũng sẽ viết khác. Với bát hương gia tiên chúng ta cũng sẽ viết khác. Bát hương thờ Phật hay là thờ thần tài chúng ta sẽ biết khác mà tại phong thủy tam nguyên cũng sẽ hướng dẫn đến các cô chú chị một cách chi tiết về cách viết tờ hiệu như thế nào thông qua đội ngũ trợ lý, thông qua số 1900292 hoặc thông qua những video trước đó mà Đức Trung hay là thầy Tam Nguyên đã hướng dẫn các cô chú chị. Đây chính là tờ di hiệu ờ, mà chúng ta cũng sẽ sử dụng trong bộ cốt tập bảo này. Do đó rằng là với hộp cốt tất bảo được đóng gói lại rất là chỉnh chu, rất là đẹp và cũng như là được hướng dẫn rất là chi tiết, càng tăng thêm yếu tố trải nghiệm dễ dàng cho các cô chú chị. Đây chính là hộp cốt tất bảo được đóng gói lại rất đẹp của Phong thủy Tam Nguyên. Và một trong những cái thành phần quan trọng không thể thiếu đó chính là bột ngũ vị hương hay còn gọi là uh, bột ngũ vị hay gọi là bột trừ tà ấy. Thì trong hộp bột ngũ vị này chúng ta sẽ có hai gói bột ngũ vị. Đồng thời có thêm một cái nụ trầm nu trầm này chúng ta sẽ tiến hành là để xông khí cho bát hương khi chúng ta tiến hành bốc đúng không ạ? Và đây chính là trầm hương cao cấp, do đó rằng mang lại mùi hương rất dễ chịu và tốt cho sức khỏe. Ngoài ra thì bột ngũ vị chúng ta đây cũng sẽ có hai gói. Một gói chúng ta cũng sẽ để ngâm rượu đúng không ạ? Chúng ta sẽ ngâm với khoảng 2 đến 3 lít rượu trắng để chúng ta lấy cái rượu đấy chúng ta bao sái cho À, ban thờ bao sái cho những đồ thờ cúng hay bao sái cho bát nhang đây là một trong những nghi lễ quan trọng trong việc chúng ta bốc bát hương và phong thủy tương miên cũng sẽ để riêng một gói này để các cô chú chị chúng ta ngâm rượu nha một gói này nữa chúng ta sẽ tiến hành là trộn cùng với cho để chúng ta bốc bát hương đúng không ạ? trong cái bộ cốt thất bảo này thì phong thủy miên không có để cho nếp vào bởi vì để cho nếp vào thì cái việc vận chuyển nó cũng sẽ rất khó khăn tại vì là cho nếp chất liệu bột mà chúng ta vận chuyển muốn nhanh thì chúng ta phải vận chuyển bằng máy bay mà tuy nhiên là, là cái phí vận chuyển nó cũng cao ảnh hưởng đến cái việc đó là tăng thêm cái chi phí cho các cô chú chị do đó rằng là với cái cho nếp đấy các cô chú chị hoàn toàn có thể tự mua hoặc là tự tìm kiếm hoặc cũng có thể là tự sản xuất với ờ, dơm nếp hoặc cho nếp tại nhà mình thì chúng ta đều có thể sử dụng được hoặc có thể mua tại bất cứ cửa hàng ờ, đồ ờ, thờ tâm linh tại cái khu vực mình miếng ở có cho nếp rất là dễ mua thôi đấy thì trong đây với việc là chúng ta sẽ sử dụng cái bột ngũ vị hương này chúng ta trộn cùng với cho nếp thì bột ngũ vị hương là một trong những loại bột rất là tuyệt vời mà phong thủy nguyên từ trước đến nay vẫn sử dụng và với cái gói bột ngũ vị hương này nó tạo ra một cái mùi đặc trưng mà các cô chú chị vẫn lên trên văn phòng của phong thủy tam nguyên đúng không ạ bước lên văn phòng của phong thủy tam nguyên là người thấy mùi của trầm hương là người thấy mùi của bột ngũ vị là người thấy mùi của những thảo dược tự nhiên như là đinh hương hồi quế đúng không ạ rồi là đàn hương là những cái thảo mộc trong tự nhiên để mà cấu thành lên cái gói bột ngũ hương này và nó làm cho cái mùi hương rất là dễ chịu rất là thoải mái để chúng ta tiến hành là bao sái và chúng ta tiến hành là sông khí do đó rằng là trong cái ờ, ờ, bộ bóp bát hương của phong thủy viên cũng sẽ được đóng gói rất là tỉ mỉ với những cái thành phần đơn giản nhất đó là gói bột ngũ hương cũng được đóng gói rất là trân trọng điều đấy thể hiện cái việc tâm huyết của phong thủy viên hướng đến cái yếu tố về giá trị tâm linh trong thờ tự của tâm linh việt trên đây là cái ờ, bộ ờ, bốc bát hương chuẩn của phong thủy Thái Nguyên đưa ra bao gồm các cái thành phần chính quan trọng mà các cô chú chị chúng ta à, chỉ cần một bộ cốt bát hương này thôi để chúng ta có thể bốc trọn vẹn cho một bát hương đầy đủ thể hiện cái yếu tố tâm linh thờ tự à, chuẩn chỉnh của gia đình mình cũng như thể hiện hết cái mong cầu về yếu tố về cầu phúc cầu tài lộc cầu sức khỏe cho cả một gia đình chúng ta một cách tốt nhất để mà chi tiết hơn trong cái việc đó là thỉnh vật phẩm cũng như là để cái việc tư vấn hỗ trợ các cô chú một cách cụ thể nhất thì các cô chú chị cũng có thể truy cập vào website phong thủy tài nguyên.com tìm đến vật phẩm là bộ bốc bát hương hoặc là các cô chú chị cũng có thể liên lạc đến số 1900 2292 bấm nhanh số 1 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn của thầy tài nguyên hướng dẫn các cô chú chị một cách kỹ càng nhất hoặc các cô chú chị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Đà Nẵng và tại thành phố Hồ Chí Minh tại cả ba thành phố lớn trung tâm của Việt Nam thì đều có văn phòng của Phong Thủy Thái Nguyên tại đó. Tại Hà Nội thì các cô chú ý chị vui lòng ghé qua phòng 809 tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy cầu Giấy Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghé đến địa chỉ 778 Sạc Lâm đường Nguyễn Kiệm, phường 4 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh. Và tại thành phố Đà Nẵng thì chúng ta vui lòng ghé đến tầng 12 tòa nhà ngân hàng ACB số 218 đường Bạch Đằng thành phố Đà Nẵng nha. Trên đây là video mà Đức Trung hướng dẫn các cô chú chị về bộ cốt bát hương chuẩn mà Phong Thủy Nguyên đưa ra để tránh cái việc đó là Ờ, đụng chạm bởi những đơn vị mà đang nhái theo những cái thương hiệu của phong thủy nguyên thì các cô chú chị hãy tìm đến duy nhất một tam nguyên một website một số điện thoại website phong thủy tam nguyên.com Số điện thoại 1900 2292 bấm nhánh số 1 và tất cả các vật phẩm của Phong Thủy Nguyên thì đều có logo và địa chỉ chi tiết của Phong Thủy Thái Nguyên tại đây. Đức Trung xin cảm ơn cũng như là kính chúc các cô chú chị uh, chúng ta có uh, việc thờ tự trở nên tâm linh đắc cầu Ờ, chúng ta tâm tưởng sự thành và vạn sự như ý. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo.